nào sau lưng con á mặt lịch sự đó mình thả cao bốn con kiểu, 5 thôi tám con kiểu Chân kia đẩy, một 2, ba Đẩy bước chân anh luôn, đẩy nhẹ hiệu Ok, mắc gì? Đây <laughs> Cướp gì Còn bây giờ không? Quay mặt Ê, quá gì? xịt tim em dán rồi hello hello nhìn cơ kìa nhìn cơ kìa một hai ba 哼。 <laughs> kia đi ngủ rồi cái gì vậy tay của trương anh luôn nãy nhà hiền thử ơi thử mang trương anh một hai ba nhìn cơ kìa ba nhìn cơ kìa đơn giản rồi hello hello ba mặt là sự rồi đó mình thả cao ba ba hai ba một hai ba một hai xây bảy ai vậy cái chết phải tới đầy cái chậu luôn một hai ba hai ba nè mày hỏi mày ra cái bóng dạ. trời ơi đạp một hai ba rồi một hai ba một tiền mấy bể mẹ bán con nào con một hồi bể mấy bể mẹ bán con nào con một hồi bể con kiểu khác ba hai ba <laughs> một hai ba một hai một cái gì vậy dạ ăn gian chịu ca hai ba hai rồi này một hai ba một hai ba nè không phong ba anh ngồi đây cái con người cô gái đi đi cô gái đi đi mày chưa thấy cái đoạn này như cái đồ ăn này cái đồ này là chưa thấy cái đoạn này như cái đồ ăn một hai và tao mày đứng dậy đi tao thích em tao cái gì luôn anh tao thích em tao cái gì luôn đâu Ôi con bỏ vợ xuống coi Ôi con bỏ vợ xuống coi Trời ơi, toàn ơi Đứng lên, đứng lên Trời ơi, toàn